bắt chờ đâu anh á anh anh liên quan gì đi bắt chờ làm gì em anh đi mấy bách đây uống đi đi đồ đấy à? <laughs> chiến dịch k sáu anh em cẩn thận nhé ờ đúng rồi đúng rồi ờ, cương vị phát ngôn viên của uh, tất cả những anh em trong cái lĩnh vực đang bị uh, ờ, uh, ờ, tao có đi xe đâu mà mà phải thắt dây toàn mới bịt khẩu khẩu khẩu trang đứng một chỗ đấy đang ở trong xe đây. xe ở ngay sân nhà chúng ta đang được đón tiếp ngày mùng 1 tháng 6 là ngày Tết thiếu nhi nhưng mà đồng thời với các cái bố nghiện thì các bố cũng rất thông cảm cho con gái là ngày 26 tháng 6 là ngày kỷ niệm nhá gọi là ngày kỷ niệm dành cho những người nghiện thế nên là cái tỷ lệ mà tăng cường ấy nó rất là đông các đúng không Uh, các con nghiện thì nên lưu ý rằng là cái tỷ lệ mà bị bế vào trong trại rất là cao đấy là tao đang làm một cái video Được chưa? là gì là tao giả vờ như ở trong xe thôi tao làm video là để là cảnh báo cho người tham gia giao thông thứ nhất không sử dụng điện thoại thứ hai là khi ra đường cần phải đeo khẩu trang giữ gìn bảo vệ an ninh sức khỏe thứ ba là cần phải cài thoát dây an toàn thứ tư là tháng 6 rồi 26 tháng 6 là rất rất nhiều các cái uh, nó là ngày lễ lớn tổ chức à, ngày lớn của người nghiện đấy thấy chưa đưa cho đại ca ngồi sau kia để tích tí lại tắt đó bút chờ đâu anh thế mày mày hỏi anh em hỏi bút chờ thế mày hâm mộ anh em mày hâm mộ bút chờ khi một cái xã hội này mà chúng mày chỉ hâm mộ những người người có tiền đó thế này hâm mộ cái vật chất đó thế này mai nó thuê mấy ai nó tầm khoảng ờ, con trời là con gì cũng được nhỉ xong rồi làm để câu nai câu view đúng không nhỉ thế thì, thì à, thế thì các ông sẽ bị nửa hết thôi không hiểu không con người là mày biết tất à ờ, không hỏi mày không mày đưa đưa hết luôn à ừ, ở ờ, đấy triển khai luôn đi. xuống bảo nó cơ nó đi đâu con nghiện vẽ gì trước ngực thế giải thích xem được không á máy ờ, mày sao mày gọi là con nghiện đi mày à mày thấy bố mày là nghiện mà bố mày lại được ở, ở ngoài xã hội này à sao mày ngu đấy bố mày là người không nghiện đã nghiện thấy chưa chứ còn bây giờ mà lại nghiện nữa thì nó là người, người nghiện thì phải phải được đi đi cai nghiện chứ ở một đất đất nước xinh đẹp và tươi đẹp như này thì người nghiện làm sao mà lại có thể để lang thang ngoài xã hội được người điên thì phải vào trại tâm thần nhá người nghiện thì là phải đi vào trung tâm cai nghiện ngu hỏi nói ngu Sao lắm cái phát trực tiếp thế à Anh em đang xem ờ, livestream trực tiếp tại kênh Ngũ Long Bang nha Khi nào tôi livestream ở kênh nào khác Ngũ Long Bang thì là tôi sẽ bảo Hiểu chưa Còn hiện tại bây giờ đang là livestream ở kênh Ngũ Long Bang Mọi cái việc các buổi phát livestream lại nó đều là mang chất là giả mạo nhá Nên các ông đừng hỏi tôi là tôi là chủ của, của uh, nào hay là như này thế kia xong này uh, ờ, anh ơi anh em nói nghe sao này chống giống đan trường VL bạn nên sử dụng lại cái thuật ngữ đấy là đan trường chống giống mình VL nhé ờ, vẫn đưa về bạn về cái nhà cũ nhỉ ừ. <laughs> cái nhà trong có số đấy ở ừ. nếu đủ xăng không dây chuyền anh cắm rồi á em nên hỏi là là, là bố mẹ em dạo này làm thế nào rồi nhá anh ờ, đang ở bên uh, Moscow nhá bây giờ đang là ờ, uh, 6 giờ tối ở bên Nga được chưa 6 giờ tối ở bên Nga và ở thời điểm hiện tại đang là chuẩn bị đến trung thu rồi nhá anh em nhá chuẩn bị đến trung thu rồi đấy năm nay là năm 2019 nhá đấy bây giờ đang là 2019 còn đâu ấy là tất cả các cái sau này ấy, khi mà mình nổi tiếng rồi thì chắc chắn là người ta sẽ lấy những video cũ của mình người ta phát lại đấy các bạn hiểu không thế nên là cái thời điểm mà các bạn xem được cái video này đôi khi nó cũng chỉ là rất nhiều bạn sẽ nhầm lẫn rằng là đây là đang đang là đang là năm 2025 ờ, ờ, nhưng không phải đâu bây giờ chỉ là 2019 thôi nhá hôm nay đi con xe kẻ vãi lồn với anh à cái tâm lý của những người mà đéo ô tô thì người ta thường phân biệt là ô tô nào xịn ô tô nào uh, sang và ô tô nào đẹp còn khi mà người ta đã, đã đi ô tô rồi nhá thì ô tô đơn giản chỉ là phương tiện đi lại cho nên nếu như bạn bảo là cái con xe nào là nó rẻ hay là con xe nào mà nó nó rẻ thì các bạn thể hiện đúng một nguyên tắc đúng một cái phẩm chất đúng một cái giá trị của một thằng là chưa từng có ô tô và chưa từng đi ô tô nhá hiểu chưa làm cách nào mà từ con Porsche lại xuống được con Kia Morning Maybach vậy anh chỉ em với để em còn tránh ok em thế thì em phải hỏi cô làm cách nào để mà à, từ một thằng mẹ à, mày sấp ngửa thấy chưa chả có quần áo chả có cái đời đầu về gì chả có một cái cái gì cả mà tự dưng lại có thể là đi được à, lại có được xe à? em hiểu nhỉ em nên nên phải trả lời câu hỏi đấy đấy nhá sinh ra mình có cái gì đâu mà, mà mất đi mình đòi hỏi nhiều thứ thế ông hiểu không ông phải nên tự hỏi rằng là là đi con mẹ à, mình, mình có cái gì mình sinh ra thế nào thì mất đi đúng vậy thôi chứ giờ này con cứ đòi hỏi là, là, là làm sao để làm giàu thì đứng trước cái chuyến tàu cuối cùng ấy khi mà xuống âm phủ ấy thì mẹ à, mọi cái gọi là vật chất để hết lại hành lý để hết lại nhá điều hòa có rét không anh á à đấy là ở bên nga mà nghiện cũng có ô tô đi à anh Long ờ thì giờ bố em thì cũng, cũng nghiện nồn mẹ em thì cũng là vẫn cứ là có ô tô vẫn là người bình thường đúng không nghiện cái gì được chứ mặc áo vào không lại bị đóng vào kho bạc bây giờ là các bạn đang ở Việt Nam hay sao chứ tôi đang ở Nga mà và những cái năm 2000 à, thời điểm này là thời điểm 2018 bạn hiểu không ừ đấy lấy căn cứ vào đâu mà công là có thể là bổ là, là, là, là tôi là lại là tham gia giao thông như này kia không có các căn cứ nhá tôi đang đứng yên đấy còn đâu là thì đây là những chung là ngu lắm khi mà tất cả các kính xe nhá ta bịt cái phông màu xanh tức là ta bịt một cái một cái hàm sơn màu xanh ở ngoài kính xe này, này. mày hiểu không đấy thì bắt đầu ta đưa lên cái được gọi là đấy là gọi black out người ta đưa lên trình duyệt là OBS người ta thì, à, chạy cái clip clip lên đấy clip lên là clip là cứ chạy là cứ trông như kiểu có một người, người đang chạy nhưng thực tế là gì là đang là như này thôi thế tao bảo mày khi mà mày làm phim ờ, mày xem phim tốc độ không đúng không tốc độ không nó bay đây thế bây giờ mày mày nào à con chó tốc độ không này mày bay bắt con lợn này này bay bắt được nó bắt làm sao được bây giờ đây là phim và cái mà thứ chúng mày đang xem đây nó cũng chỉ là clip thôi hiểu chưa thực tế đấy nhá và thực tế nhất đấy và nó phải là gì nó phải là ở không gian nó là gì nó không gian thực tế còn đây đang là thực tế ảo nhá chúng mày đang xem phim chúng mày nghĩ là thật thì con mấy à ngu con lợn nên bắt đầu lại cứ bảo là, là, là người khác ngu căn cứ vào đâu mà dựa vào đây một clip mà công lại bảo là, là là là tôi là ai và tôi đang làm gì không có hiểu chưa kể cả các bạn có thể nhìn thấy tôi đang hút một cái vòi một cái bình đá nhưng đâu đấy nó gì đấy nó chỉ là các cái đạo cụ được chưa có hiểu thế nào là đạo cụ không ạ trong một bộ phim dài tập bộ phim người nghiện về đâu nhá tóc là tóc thời điểm mốt là mốt của đan đan trường đợt này lúc thời điểm này anh đang ăn trường đang nổi tiếng này ôi thôi long ơi anh long ờ, bịp ơi ờ mày cứ tin đi mày cứ tin vào cờ nếp đi và mày cứ tin vào thì con mẹ à, mày à, những cái nó được gọi là là là thực tế ảo đi rồi đến lúc ấy xong bắt đầu là mẹ mất mẹ mày tiền rồi đấy bắt đầu lại ối anh ơi em tưởng đấy là anh ối anh ơi em lại tưởng thế này tưởng thế kia tưởng thì chết bà mà đi ngu tao tao đứng yên nhá sau đó là này, những cái khung kính nhà này nhá tao sơn màu xanh sau đó là tao cứ đứng này ờ à, thì tự dưng là chúng mày lại lại lại lại lại lại lại, thấy rằng là ờ uh, anh đang đi đi xe đúng không không phải anh đi đâu mà đứng yên đấy thấy chưa cái video ở Blackdown nó chạy mình được phép tin nhá thôi ông im mẹ đi à. ok văn ngọc nhá bố mày đang có văn vở thì văn vở để để mày khôn ra thôi văn ngọc nhá chứ còn văn vở để được cái gì ở từ một thằng đi mấy à mày từ một cái thằng gọi là móc cất 3 ngày không thấy thối như mày ở thằng văn ngọc kia à đi mày à mày mày ấy mà đã khôn ngoan đấy mà đã tốt đẹp mà mày đã có cái gì để người khác người ta lợi dụng mày nhá hoặc người ta văn vở mày nhá thì mày đã đéo bao giờ phải gặp tao mày hiểu chưa đi mày à đa phần những thằng gọi là đang là phụ thuộc vào gia đình hoặc là đang là gì đang là những kẻ thất bại trong cuộc đời này thôi thì là ngồi nghe tao nói chuyện từ fanpage ngũ long bang và bị hàng trăm hàng nghìn cái fanpage khác nó phát livestream phát lại thì lại cứ bảo là thì em tưởng đấy là anh ờ thì thằng bố mày tí tao lập cái fanpage này nên tao phát cái buổi livestream của đan trường nhá sau là mày có một điện đan trường ơ em tưởng là anh đan trường là đầu mới đợt đầu quân cho cho ngũ long bang ờ địt bà mới con lợn nó bắt đầu lại cứ tưởng tưởng xã hội cũng ừ. là tỉnh đi tỉnh đi tỉnh đi nhá bốt chờ đâu rồi đại ca đi mẹ à, mày bốt chờ nó là cái gì mày nhìn thấy cái xe này mày khẳng định đấy là bốt chờ đây là xe bố mày quay thằng hàng xóm hiểu chưa tao, ờ, tao nói rất rõ ràng là tao đang thử gầm xe bốt chờ sau đó là tức là tức là cứ là thằng nào mà nhà lầu xe hơi xe đẹp nói cái là chúng mày tin ngay đúng không mày thấy được uy tín đúng không thế thì còn phải chết nữa chết nhiều năm nữa và địch mẹ còn phải là ăn nhiều quả lừa nữa thì mới biết là vì sao mà mình, mình ngu hiểu chưa những cái nào tôi đọc bình luận đấy nhá những cái mà tôi đọc bình luận đấy thì là gì là có nghĩa là có cái bình luận không bình luận nhưng mà ta vẫn đọc bởi vì sao mà nó lại khớp được như vậy nhá bởi vì là khi mà ta phát lại cái live này nhá thì thời điểm đấy là gì ta ta đã, đã nghĩ trước kịch bản này và ta dùng những nick ảo ta lại bình luận như vậy hiểu chưa đã là bịp rồi bịp hết đấy ví dụ như cái cái bình luận là đầu gỗ bị vợ đuổi ra, à, ta, ta tiên đoán à, khi mà ta làm cái video này thì chắc chắn là gì là thời điểm đấy ta sẽ lấy một nick ảo ta bình luận là anh đầu gấu bị vợ đuổi à, à thế ta cũng đọc như bình thường như này thế chúng mày cũng tưởng rằng là, à đây đang là livestream thật nhưng không phải đây là sự phát lại của một video thôi nhớ chưa mấy con lợn ở hai cái thế giới quan nó khác nhau thì mẹ à mày bị cả ờ, bị bị toàn những thành phần nó được gọi là idol nó sắt mũi chưa ở một cái thế giới quan nó gọi là thực tế nhá thì các ông lại mẹ à mày xa bố xa mẹ lại không dám gửi lời hỏi thăm gửi lời chào đến bố đến mẹ mình nhưng mà ở cái không gian ảo như này không gian mạng như này thì lại sẵn sàng là gì lại là định đem tiền cho thằng khác tiêu sau bắt đầu là lại bảo là định mẹ thế này lại bảo là thế kia thế thì là thế nào thế là chỉ là cái thế gọi là cái thế định mẹ thế ối ôi rồi hiểu không đây người ta gọi là cái thế ối ôi ngu lắm mấy con lợn ạ à. hãy sống lại đi hãy sống lại thực tế cuộc sống thật của mình đi chứ còn đi mẹ vì sao mà những cái người người ta thành đạt vì sao mà những cái con người mà người ta là là là có cước sắc nhá người ta thường sử dụng cái điện, điện thoại gọi là 8800 hoặc là Vtu thôi bởi vì sao bởi vì là người ta thích cuộc sống thực tế thật chứ người ta không cần thiết cái cuộc sống thực tế ảo nên là không dùng smartphone hay là không không cần phải là cảm ứng làm gì cả nhớ chưa người ta đỡ bị lừa đi mẹ và nếu như ấy, mà mình có lên cái môi trường mạng này ấy, mình chỉ xem đây là gì đây là chỉ, chỉ là một cái sự uh, vui vẻ thôi giao lưu nó giải trí thôi chứ còn này anh ơi em ghét thằng này lắm mày đi thằng bố mày mày ghét thì kệ bà mà chứ liên quan gì đến nó mà, mà. nó chỉ là đây là chỉ là nhân vật hoạt hình thôi trong một bộ phim hoạt hình khá là dài tập để mang chất là gì giải trí nhớ chưa người ta sẽ tự nghĩ ra một cái bình luận là đầu gấu đang đi đâu thế ờ đấy xong rồi bắt đầu ba năm sau tao sẽ phát lại live chim này và tao dùng một nick ảo tao cũng bình luận đấy đầu gấu đi đâu thế xong là trả lời cho tao đọc à trả vờ như là tao đọc được chúng mày thấy là à đúng thật chứ còn thực tế bây giờ đang là năm 2019 nhớ chưa anh nói hay còn nói to nói hay không phải là nói hay thì nhiều người nói hay nhưng nó là phải đúng nha vậy à cái nhân sinh quan mình mình còn không không tự nhận ra được cái thế giới quan của mình là nằm ở đâu thì lại cứ đi đòi hỏi là, là, là, là à, idol mày kêu eo địt mẹ à mình tất cả nó chỉ là gì là trên màn ảnh nhỏ thôi cái thực tế nhất đấy là thằng bố mình thằng bố mày đang lai lưng ra đi làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để lấy cái miếng cơm khi mà đến giờ trưa mày cầm mắc cơ lên mày va vào mồm và con mẹ à mày cũng đang gọi là đi bố mày nai lưng ra đi làm để mà cho mày va vào mồm hoặc cho mày cái áo để mà mặc đấy là cái thực tế nhất nhá thế còn dăm ba cái mối quan hệ đàn anh với đàn chị ở ngoài cái xã hội xong là alo anh à ờ, anh dạo này khỏe không anh ơi đi thăng mẹ à mày tao giờ chúng mày điện cầm điện thoại lên và điện cho mẹ à mình hay là bố mình hỏi là alo mẹ à mẹ giờ khỏe à không nếu như có thì cũng chỉ là chuẩn bị xin tiền mà thôi đúng không đi mẹ à rất là làm sao mà chúng mày lại phải dùng những cái từ ngữ đấy để mà nói với người dân nước nã làm đéo ấy để để để để để mà gì để để mà thể hiện cái uh, cái thằng bị bợm uh, cái thằng bị bợm nay im miệng mày lại không á ơ uh, thằng thằng tài phá này tài phá này thế tao không im mồm lại được thì mày có bú bưởi đâu không và ờ, thằng tài phan tao cho quả gừng để cho mút bưởi, tao cho đỡ đỡ tanh này đi mẹ à, mày mày đang xem một cái tivi xong là thế bây giờ mày lên mẹ à, tivi kia xong bắt đầu là, là, là mày được phép gọi là là là là là, là, là uh, phản hồi đi nhá thế mày bảo người ta người ta im mồm mà đây là một chương trình nó phát đi hiểu chưa con hiểu không tài phan mày muốn nó im mồm lại thay vì cái việc mày mày cào phím như thế đấy, thì mày ấn nút volume tắt âm thanh nhớ chưa là tài phan địt bà mày mày này này lại khiến người ta lại in mồm đi trong khi đó là đi mẹ cái nút đút ở cạnh sườn đấy tài phan ạ nhá mày ấn cái nút đút xuống ấy ấn nhiệt giữ nhiệt cho anh là tự dưng là nó là auto im nhá đi ba bây giờ mày này này lại, lại đi, đi, đi, điều khiển cái tivi à tôi chết rồi thằng này hỏng rồi thằng này điên rồi tài phan này điên rồi giờ nó đi nó điều khiển cái tivi nữa thì tôi đéo hiểu con người nó nghĩ gì đầu nữa. phải không